Xin chào quý vị nhà đầu tư à, Hôm nay tôi lại đến với cái chương trình đọc vị cổ phiếu với cái cổ phiếu PNG Thì à, cập nhật cái kết quả kinh doanh quý 1 này thì chúng tôi cho rằng đây là một cái sự chuyển mình mạnh mẽ và hiệu quả rất cao của PNG sau một thời gian áp dụng ERP cũng như là trải qua cái đại dịch Covid năm 2020 tương đối khó khăn. thì à, về tổng quan về ngành sau Covid-19 có những cái điều đáng chú ý như sau. Đầu tiên là về Covid-19 đã làm thay đổi cái thói quen tiêu dùng và nhu cầu chi tiêu trong nền kinh tế. Thì à, nhu cầu vàng toàn cầu giảm 14% so với cùng kỳ năm trước đó xuống mức 3.759,6 tấn tức là mức thấp nhất kể từ năm 2019 mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua Nhu cầu đối với đồ trang sức bằng vàng thì giảm tới 34% so với năm 2019, xuống còn có 1.411,6 tấn, tức là mức thấp lịch sử. Lịch sử. Đó. Đầu tư vào vàng miếng thì lại tăng 40%. Do nhiều lo ngại về bất ổn kinh tế, thúc đẩy cái nhu cầu đầu tư vàng như một kênh trú ẩn. Tiếp theo về cái tiêu thụ vàng trang sức trong nước thì sao? Thì nó đang ở mức trung bình khoảng 11 đến 12 tấn trên năm, còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng 2020 à, thì tiêu dùng trang sức của Việt Nam là 7,9 tấn, giảm tới 41,45%. Thì uh, nó tương đối khả quan đấy một số cho nước trong khu vực như Indo giảm 57,41%, Singapore giảm tới 48,82% và Thái Lan giảm 53,39%. Tuy vậy thì với cái mức giảm này cũng là cái mức giảm cao ở trên thế giới. Có tích cực hơn một số nước rồi nhưng mà nó cũng là một mức giảm rất cao ở trên thế giới. Đó, À, tuy vậy thì đối với doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu như PLG thì đại dịch Covid-19 cùng với sự cạnh tranh trong mảng bán lẻ thì ngược lại lại tạo tiền đề cho PLG lội ngược dòng và chuyển mình đầy mạnh mẽ thì uh, công ty này đưa ra một cái khẩu hiệu là F5 Refresh thì uh, trong cái năm 2020 tuy thị trường vàng chung giảm như vậy nhưng PLG lại tăng trưởng được thị phần tăng trưởng sản lượng và tăng trưởng được doanh thu thì đây là một điều có thể nói là rất hiếm có rất hiếm có đối với một doanh nghiệp trong một cái ngành mà bị suy giảm bởi covid nó vẫn còn tăng được thị phần tăng được doanh thu cả. thì thực sự đáng nể đối với công ty này tiếp theo về uh, đánh giá kỹ hơn về PNG thì chúng tôi cho rằng đây là một cú lột xác ngoạn mục F5 refresh lại mọi thứ thì uh, à, PNG là doanh nghiệp đầu ngành về cả quy mô lẫn chất lượng sản phẩm độ phủ bao rộng khắp cả nước với 56 chi nhánh và 339 cửa hàng năng lực chế tác thì số 1 chứ không phải hàng đầu nữa rồi nhóm khách hàng trung thành cao cấp giúp doanh nghiệp phục hồi bất chấp đại dịch có một điều giúp cho PNG có thể bất chấp đại dịch vừa rồi đó là nó cũng khá khá nhiều so với các khủng cuộc khủng hoảng trước trong khủng hoảng này thì người giàu sẽ càng giàu hơn và giàu rất nhanh chóng chỉ có những người nghèo thì lại nghèo đi mà thôi quý vị có thể thấy các tỷ phú trong cái đại dịch covid này tăng lên tài sản ngoạn mục người dân thì vẫn tiếp tục gọi là đói khổ nhưng mà cái đối đối tượng thượng lưu trung lưu trở lên thì họ lại càng ngày càng giàu chính vì thế cho nên cái nhu cầu của họ không hề suy giảm đó bước đột phá trong quản trị của PNG là một điều chúng tôi rất rất rất đánh giá cả và công ty đã hái quả sau một thời gian áp dụng ERP có thể thấy là năm 2018-19 thì PNG à, gặp vấn đề trong việc áp dụng ERP này nó bị lỗi thành ra ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh tuy vậy thì nhờ có những cái lỗi này mà họ đã làm mọi thứ nó chặt chẽ nó chuẩn chỉ hơn thì giúp ích cho PNG bây giờ rất tốt và đây chính là cái động lực giúp cho PNG đi nhanh lớn nhảy, Đó. À, việc chuyển đổi số ờ, GoLive thành công cái hệ thống quản trị phân quyền thì ủy quyền mới xây dựng một PNG linh hoạt tự động hóa 90% thao tác thủ công cái điều này rất tốt với nhân sự thì vẫn là một cái vấn đề được quan tâm hàng đầu thì PLG chiêu mộ được rất nhiều các cái nhân tài nhân tài tổng giám đốc thì rất trẻ và tài năng ờ, và đây chính là cái thế hệ lãnh đạo kế cận phải nói rất tốt của PNG à, không nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chuẩn bị được những cái đội ngũ kế cận tốt như PNG đâu ạ ví dụ như Vinamilk chẳng hạn đội ngũ kế cận chúng tôi chưa thấy cái gì đó nó quá mạnh mẽ hay là rất nhiều các cái tập đoàn khác nhưng PNG đã chuẩn bị được cái thế hệ lãnh đạo kế cận F2 rất tốt phải nói là rất tốt đó tiếp theo công ty này sở hữu cái vị thế vững chắc song vẫn rất năng động, liên tục cải tiến cái chiến lược kinh doanh của mình. Chiến lược trọng tâm là liên tiếp cho ra các cái dòng sản phẩm mới, cách thức gia tăng trải nghiệm mới ra thị trường phù hợp với từng đối tượng khách hàng riêng biệt và từng thị trường khác nhau. Ví dụ tháng 11 2020 thì PNG Style thì à, đưa ra là khách hàng cá tính. Fashion thì uh, Châu Bùi thì làm gương mặt đại diện chẳng hạn. Thì tối ưu hóa kênh bán lẻ thì hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính tiêu dùng theo phương pháp trả góp trước đây thì rất hiếm chúng ta thấy là đi mua những thứ liên quan đến vàng trả góp đúng không ạ bởi vì bản chất là trả góp lợi suất rất là cao à, lãi suất rất cao trong khi vàng thì tăng giá nó không thể mạnh như thế nhưng không PLG đã thay đổi tư duy đúng không ạ đó là những người mua trang sức thì họ lại mang tính chất là chi tiêu nhiều hơn chi tiêu hơn là việc đầu tư vào cái vàng đó đúng không thế do đó do đó nó cũng mang lại những cái hiệu quả nhất định và thứ hai là chuyển từ à, ném bom giải thảm 6 chương trình lớn khắp cả nước sang đánh du kích 4 chương trình hướng tới vào một nhóm khách hàng cụ thể nào đó tăng hiệu quả các chương trình marketing bán hàng làm giảm chi phí trong khi lại các chương trình này hướng tới mục tiêu khách hàng chuẩn chỉ hơn chuẩn chỉ hơn từ đó tiết ra giảm được chi phí rất nhiều mà lại gia tăng được cái hiệu quả tức là người ta gọi là cái tỷ lệ chuyển đổi đơn thành thành đơn đấy chuyển đổi khách hàng tiếp cận thành đơn của PNG rất tốt tức là họ đang áp dụng một cái loại hệ thống gọi là toàn diện luôn ở đây toàn diện luôn ở đây và sự thay ra đổi thì toàn diện đang dẫn đến những cái thay đổi rõ rệt chỉ tiêu kinh doanh của công ty này doanh thu bán lẻ chiếm 59,7% tổng doanh thu cao nhất trong các năm gần đây tức là công ty này đẩy mạnh bán lẻ rất tốt đồng thời chiếm tới 92% lợi nhuận gộp và đây chính là mảng này là mang lại lợi nhuận chính chứ còn mảng bán buôn thì lợi nhuận không thể cao. tăng trưởng quý 1 của PNG thì rất ấn tượng song vẫn kiểm soát ổn định chi phí nhờ ứng dụng công nghệ trước khi áp dụng chuyển đổi số và ERP thì ờ, muốn tăng trưởng 34% doanh thu trong 2018 thì cần phải tăng 57% chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng từ ngày áp dụng ERP vào thì nhân sự của PNG thậm chí còn giảm cơ trong khi mọi hoạt động kinh doanh các thứ thì tăng rất tốt và đặc biệt khi áp dụng ERP vào ấy thì có một trong những cái vấn đề rất quan ngại đối với các doanh nghiệp vàng trang sức đó là nhân viên các cửa hàng họ thường cấu kết cấu kết với nhau và ăn chặn tiền ví dụ rất đơn giản khách hàng đến chẳng hạn họ thông đồng với uh, nhau có khi khách bán hàng thì họ tự lấy tiền ra công ty họ cứ ứng ra họ mua tạm nhưng họ không ghi vào sổ sau đó khách khác đến mua thì họ chuyển lại thì họ kiếm tiền đó thì cái câu chuyện này họ hoàn toàn có hoàn toàn có không hề là đơn giản đúng không ạ chúng ta nhìn vào đây đây là cái tình hình kinh doanh quý 1 doanh thu thì tăng trưởng 44% Thực dĩ tăng trưởng mạnh như này có một phần khá lớn nó đến từ tăng trưởng vàng miếng thế thành ra làm lợi nhuận dòng nó tăng trưởng 25% thôi nhưng chúng tôi xem cái cơ cấu thì thấy rằng à biên lợi nhuận của cái mảng trang sức mọi thứ vẫn rất tốt chứ không phải là tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tăng trưởng doanh thu là kém đâu nhé mà chúng ta còn phải xem cái cấu thành từ cái doanh thu này tăng trưởng lớn từ đâu thì từ vàng miếng thì vàng miếng biên lợi nhuận nó thấp thì nó kéo cái tăng trưởng lợi nhuận dòng không quá cao nhưng mà như vậy là rất tích cực chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thì có tăng 32% thì uh, tuy có tăng hơn cái lợi nhuận này nhưng mà chúng tôi vẫn đánh giá là rất là tốt rất là tốt Đúng không? tiếp theo ở đây PNG thì hướng đến mục tiêu là cá nhân hóa trải nghiệm. Khách hàng thông qua việc phát triển dòng sản phẩm phù hợp dành cho từng nhóm đối tượng riêng biệt. Thì đây là một cái đẳng cấp cao của những người hàng bán lẻ. Thì khi đó họ sẽ thu được những cái giá trị rất cảm. Đúng không ạ? Khách hàng họ mua được cái sản phẩm thuộc đúng phân khúc của họ, họ cảm thấy là họ thể hiện được bản thân của mình. Thay vì một cái chung chung. Đó, điều này là điều rất là quan trọng. Đúng không ạ? Đây, có các cái bộ trang sức theo chủ đề này kia rất là hay thì uh, ví dụ như thế này khi thu nhập người ta tăng lên người ta rất là thích cái kiểu là trang sức cũng như đồng hồ ấy đi dạ tiệc dự ờ, dạ hội thì lại là một cái trang sức khác đúng không công sở là một cái trang sức khác ở nhà một cái trang sức khác đúng không ạ đi chơi bạn bè là một trang sức khác thì dần dần cái xu hướng này nó sẽ diễn ra khi thu nhập người ta tăng lên cũng giống như đồng hồ chẳng hạn các doanh nhân thành đạt khi đi làm họ sẽ một cái đồng hồ khác khi đi du lịch một đồng hồ khác khi đi thể thao một đồng hồ khác đúng không? tiếp khách sang trọng một đồng hồ khác đó thì trang sức dần dần nó cũng như vậy và nó phù hợp với từng bộ sưu tập ví dụ thu đông hay xuân đông hay vân vân x y z gì đấy đó thì hướng tới cái việc customize nó nó nó phù hợp với từng đối tượng từng cái chủ đề thì nó sẽ đưa PNG lên một tầm cao mới so với số còn lại còn trước đó đa phần người ta bán trang sức theo ý chủ quan của người bán đó là họ có cái gì họ đưa ra họ PR họ quảng cáo thật đúng không ạ thì ở cái thời kỳ dù thu nhập thấp thì nó còn phát huy tác dụng nhưng mà khi hướng đến cái đối tượng cao cấp thì điều đó nó không phản tác dụng phản tác dụng thì PNG đang dần dần chuyển dịch cái vấn đề này Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy một cái xu hướng rất là thú vị nữa đó là PNG chuyển dịch dần từ các cái sản phẩm có hàm lượng vàng rất cao sang sản phẩm có hàm lượng vàng thấp hơn thì nó mang tính gọi là thời trang nhiều hơn là mang tính là có hàm lượng vàng thì chính vì thế cho nên là cái giá thành của những sản phẩm thì nó có thể thấp hơn một chút nhưng biên lợi nhuận của nó lại rất cao do cái giá vốn đầu vào vàng của họ là sử dụng là vàng tuổi thấp tuổi thấp hoặc là tỷ lệ vàng ít đó là những cái dấu hiệu rất rất quan trọng chúng ta cần phải chú ý về PLG đang thay đổi tiếp theo về cái tình hình tài chính và định giá của PLG về tài chính thì chất lượng tài sản tốt với lượng khách hàng à, với lượng hàng tồn kho dồi dào chiếm tới 77 đến 80 phần trăm tổng tài sản vòng quay hàng tồn kho thì tương đối nhanh trên hai vòng năm hàng tồn kho lớn trong ngành này là một điểm sáng vì nhằm phục vụ chế tác và bán lẻ tại các cửa hàng mới không nhiều rủi ro do giá vàng thì thường là tăng giá đó có một cái thú vị của nó như thế nó đảm bảo được thường là đảm bảo được trong dài hạn à, và cái tỷ lệ vay trên à, vốn chủ sở hữu thì giảm mạnh chỉ còn có 35% mà thôi rất thấp đó sau khi tái cơ cấu các khoản nợ đặc thù của ngành bán lẻ là uy tín thương hiệu tốt và cái tỷ lệ chiếm dụng dây vốn rất cao chúng ta không thể đến cửa hàng PNG và ông bán chịu với tôi được đúng không ạ nhưng mà PNG này có thể mua chịu từ nhà cung cấp và rất nhiều thứ khác đúng thế cho nên là chiếm dụng vốn nó rất cao nên đến 800% thì đấy cũng là một trong lý do lý giải vì sao mà PNG cần vay được khá thấp cho khi vẫn tăng trưởng tốt đó là một cái lợi thế mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đâu nhé quý vị lưu ý đó thì cái tuy nhu cầu à, vàng trang sức giảm do đại dịch xong tới quý 3 2020 thì lợi nhuận sau thuế đã tương đương với cùng kỳ 2019 thôi nhờ đóng cửa bớt các cửa hàng yếu kém thì chính cái động lực covid làm cho doanh nghiệp này thay đổi số hóa rất nhiều và cái số hóa này đúng lúc phát huy tác dụng thì uh, duy trì là 35 tỷ doanh thu trên cửa hàng trên năm thì với PNG Gold và 6 tỷ trên cửa hàng trên năm với PNG Silver đó thì bán lẻ thì lại đóng góp rất lớn như tôi trình bày ở phía trên chiếm gần 60% doanh thu nhưng mà tới 92% lợi nhuận thì uh, nhu cầu vàng miếng này tăng cao thì nó cũng chiếm khá là chiếm tới 22%. Đó. Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 2021 như sau. Ờ, doanh thu thì đạt khoảng đạt 7.181 tỷ tăng tới 44% so với cùng kỳ 2020. Đó, ờ, giai đoạn cùng kỳ 2020 thì về cơ bản chưa bị ảnh hưởng Covid đáng kể. Lợi nhuận gộp thì đạt 1.325 tỷ tăng 44%, tức là tăng bằng với doanh thu đấy. À, biên lợi nhuận gộp thì à, cải thiện <coughs> khá tốt Lợi nhuận dòng thì đạt kỷ lục từ xưa đến nay trong một quý là 512 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ 2020. Kênh bán online thì tăng trưởng tới 40 400%, đây là một điểm sáng. Khi mà PNG họ độ phủ các cửa hàng rồi ấy thì về cơ bản họ không cần mở thêm các cửa hàng mới. Và họ bây giờ họ thúc đẩy việc à, tiếp cận khách hàng làm tăng cái hiệu quả của từng cửa hàng, từng chi nhánh, đặc biệt là trên online từ đó trong tương lai nếu mà vẫn tiếp tục tăng tốt thì rõ ràng là cái chi phí cố định và rất nhiều chi phí khác được giảm thì lợi nhuận của PLG có thể tăng mạnh hơn so với doanh thu trong tương lai ở cái mảng bán lẻ trang sức mảng mang lại lợi nhuận chính còn về định giá cổ phiếu định giá cổ phiếu thì uh, chúng tôi cũng phải có những cái giả định nhất định chứ nó không thể là cố định được nền kinh tế mà tiếp tục phục hồi ấy cái covid đầu tháng năm 2000 21 này mà được kiểm soát tốt ấy, thì nhu cầu sẽ tăng trở lại tăng từ mức nền thấp 2020 à, ờ, tiếp theo cái việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp với chiến lược quản trị theo hướng chuyển đổi số và hệ thống ERP thì chúng tôi kỳ vọng là sẽ ngày càng ổn định hơn số lượng cửa hàng mới thì chúng tôi cho rằng sẽ không lớn nữa 30 đến 45 cửa hàng trên năm thôi thậm chí thấp hơn gia tăng tỷ trọng bán lẻ trong cái cơ cấu doanh thu của công ty à, và các cái dòng sản phẩm mới hiện đại đó và duy trì cái đà tăng trưởng ấn tượng như quý 1 thì kết quả kinh doanh năm 2021 có thể đạt doanh thu 25.389 tỷ tăng khoảng 45% lợi nhuận gộp thì à, đạt 4.824 tỷ tăng khoảng 4% quan trọng nhất thì chúng tôi ước lợi nhuận sau thuế có thể đạt 1.579 tỷ tăng 48% là một mức tăng trưởng rất ấn tượng sau khi mà giảm khoảng độ 10% trong năm 2020 thì à, định giá cổ phiếu này thì chúng tôi cho rằng PE khoảng 17 là hợp lý giá mục tiêu cho khi ra kết quả kinh doanh 2021 nhé thì là khoảng 118.000 đồng đó à, đi sâu hơn về cái sức khỏe tài chính thì nhờ áp dụng công nghệ ERP ERP và công nghệ mạnh vào khiến vòng quay tồn kho của PNG ngày càng tốt nhu cầu sử dụng vốn vay thấp hơn vòng quay tốt thì dĩ nhiên nhu cầu sử dụng cái chiếm dụng vốn của PNG đặc biệt tốt cái nợ vay trên vốn chủ sở thực tế là dự nợ vay à, chuẩn trên vốn chủ sở còn có 19,33% trong quý 1 2021 thôi. Phải nói là một mức nợ vay cực kỳ thấp, cực kỳ thấp. Tỷ lệ chiếm dụng vốn thì lên đến 642% trong quý 1 này. Đó. Đúng không? Thì ngoài đặc thù ngành trang sức ra còn phải nói đến cái uy tín PNG rất tốt và thứ ba PNG vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức là một cái doanh nghiệp hiếm có ở trên sàn có thể làm được điều này Đúng không? rất tốt thực sự tốt thì chúng tôi cho rằng với cái nền tài chính tốt này đến nữa nếu mà bộ phận tài chính của PNG hoàn toàn có thể học theo các tập đoàn lớn khác ví dụ như Hòa Phát ví dụ như là uh, ờ, FPT ví dụ Vinamilk để có thể thực hiện cái vấn đề kinh doanh nguồn vốn tức là vay tiền với lãi suất giá rẻ bằng đô la ở các cái ngân hàng nước ngoài và gửi ở các cái ngân hàng trong nước để ăn tranh có thể được 3 đến 5 phần trăm nếu mà PLG tận dụng cái này thì hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận thêm cho công ty khoảng trăm tỷ năm là bình thường với cái quy mô này tiếp theo về cái kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời thì có thể nói PLG là doanh nghiệp hưởng lợi nhờ Covid-19 thúc đẩy ứng dụng công nghệ mạnh vào mọi mặt trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là công tác quảng bá và bán hàng thực sự đã sắc hơn trước rất nhiều trước kia trước kia là tung ra các chuyến hồi dịch rầm rộ chung tất không nhưng bây giờ họ phải định hướng được xác định được cái khách hàng mục tiêu là ai và họ điều hướng đến đó từ đó là mới hiệu quả cao đó thì doanh thu quý 1 như đã trình bày tăng rất mạnh đúng không ạ đúng không trong đó vàng miếng à, trở lại mạnh hơn do không chịu covid như chu kỳ 2020 hơn nữa đặc biệt là vàng miếng mạnh hơn là do người ta có tâm lý lo ngại về kinh tế khó khăn đúng không ạ điều đó làm biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng có thể giảm một chút nhưng vẫn rất tích cực do chúng tôi bóc tách ra thì các bạn trả sức rất tốt thứ hai là lợi nhuận sau thuế tăng 25,74% so với cùng kỳ là một điều rất tích cực và thứ ba là hiệu quả sinh lời trên vốn trụ 9,79% tức là cả năm nay ROE của PNG hoàn toàn có thể đạt trên 30% khoảng 33 đến 35% thậm chí cao hơn tiếp theo về dòng tiền thì phải nói là rất tốt Nhờ ứng dụng hiệu quả à, ERP và công nghệ tốt mà khiến dòng tiền của PNG đã không còn âm quá nhiều từ hoạt động kinh doanh như ngày trước mà đã dương. Thế do là một là kết quả kinh doanh của họ tốt, thứ hai là hàng tồn kho của họ suy giảm. À, do vòng quay của hàng tồn kho của họ tốt hơn, thành ra họ cần ít hàng tồn kho để có thể đạt được cái doanh thu cao. Điều này là một điều có thể nói là tiết kiệm được cho công ty rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Đúng không ạ? thứ hai là dòng tiền thì hoạt động đầu tư nhỏ do PNG không mở rộng nhiều cửa hàng vật lý trong khi đó doanh số vẫn tăng trưởng nhờ nâng cao cái doanh số cửa hàng hiện hữu có thể nói là cái bước chuyển mình ứng dụng ERP và công nghệ vào giúp cho công ty có thể tăng trưởng doanh số mà không cần mở nhiều cửa hàng liên tục đây là cái điểm nhấn rất mạnh trong cái thời điểm này của cổ phiếu PNG và thứ ba dòng tiền tài chính thì âm lớn do do trả nợ tiền làm ra từ hoạt động kinh doanh không đầu tư nhiều thì phải vác đi đâu ạ phải vác đi trả nợ bớt đúng không ạ trả cổ tức thế thành ra tỷ lệ nợ vay chúng ta có thể đấy nhìn giảm đi đúng không ạ rồi là có cổ tức bằng tiền mặt qua đó cho thấy phải nói là dòng tiền của PNG là một trong những cái doanh nghiệp hiếm có ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam tốt đến như vậy vừa tăng trưởng mà tỷ lệ nợ vay lại thấp vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức thì chỉ có FPT mới vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức tốt như vậy thôi bên cạnh đó có thế giới di động khá tốt đó, ờ, về dự báo tăng trưởng và định giá thì ờ, lợi nhuận sau thuế năm 2021 có thể tăng trưởng 48% như vậy đúng không ạ nhờ 2020 là nền thấp đã do Covid-19 à, uh, ờ, PN, thứ hai là PNG ứng dụng ERP thành công tiết giảm chi phí quản lý và vòng quay hàng tồn kho lại tăng và thứ ba là ứng dụng công nghệ giúp PNG bán hàng tốt hơn đặc biệt là online tăng tới 400% trong quý 1 thứ tư là marketing thì ngày càng đánh vào cái thị hiếu tiêu dùng chuẩn hơn đánh vào cái phân khúc sản phân khúc khách hàng chuẩn hơn thì các bộ phận à, các bộ sản phẩm thì ngày càng thời trang và đa dạng hơn phục vụ được nhiều cái nhu cầu hơn đó mang tính cá thể hơn thì họ sẽ rất là tốt thì uh, P forward cho 2021 thì chúng tôi cho rằng nó khoảng 17 đổ lên là phù hợp với cái doanh nghiệp này thì giá mục tiêu là 118.000 đồng khi mà ra kết quả kinh doanh 2021 tức là còn à, đến khoảng độ tháng 2 năm 2022 như vậy upside của nó còn rất tốt đúng không ạ upside nó còn khoảng 25 đến 27 phần trăm so với mức giá 94 93.6 hiện nay hiện nay 93.6 là vào ngày mùng 9 mùng 10 năm tháng 5 năm 2021 này Đó. thì về à, khuyến nghị thì chúng tôi cho rằng đầu tư cổ phiếu này rất xứng đáng nắm giữ đầu tư lâu dài với một cổ phiếu tăng trưởng bền vững đồng hành thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm quý vị và các bạn có những trao đổi thắc mắc gì có thể comment bên phía dưới với chúng tôi còn quý vị và các bạn muốn quan tâm sâu hơn thì hãy chat với page AZFIN Việt Nam trên Facebook Xin chào quý vị, chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công